vẫn ờ, cái canh hồng mà hôm qua mình bấy con đá lồng nha anh em khác với con mồi đây cái lồng nữa thôi bây giờ bội đẹp phết nha con mồi này thì mày thách mày làm vớ đấy hôm qua cũng bấy một con ở đây mày em mồi chạy quanh lồng không phải có gãy em sao ấy nhỉ gãy gì này gãy lùi à mẹ màu ngắn tút này là thay xong rồi chứ đây lông hoàn thiện chứ quả gáy gì đây 怪的。 thấy gió nhỉ hôm qua vớ mồi tại đây anh em ạ nhưng mà là con khác kia mà đinh nó thay lông con này thì mà ôm cả bầu trời luôn อยสักเพชรปีนั่นแหละ phải con đực à đấy thật Druckerei eigentlich. nào đánh như nào mạnh thôi chắc hai con này bd anh em ạ i er mit mir gleich cây hồng này vướng quá mẹ treo hay bị lỗi nhỉ cái cành thế này treo hai lối thật đấy cụ đấy, có hai sông vào đánh đi đánh cồn nhỉ sang bên này đấy chết chắc này cái đít mạnh mồi này chỉ càng đánh càng sung thôi mày ạ các hạ tuổi gì bên này mà mẹ cành hồng này treo hay lỗi nhỉ nó phải đậu ở đây cơ đụng má giờ dạ bẻ hết cành hồng nha anh em <laughs> mẹ đấy chơi con này là chết này đừng có dịch xuống được sống nha anh em mẹ chưa chưa hôm nay thì cho con mồi siêu cứng cái đấy thì mà treo lối nữa thì nó cũng vậy thôi anh em ạ ok clip được thực hiện bởi Hoàng Văn Quảng Sơn x3 cho một ngày à quá nắng Đấy, x3 nha anh em đây ra cho anh em xem con bổi và cái cành thế nó treo rất là rất là rất là khó cho anh em xem cảnh thế nhá đấy mắc rất là nhiều này dường như là không có chỗ treo luôn ok nhá x3 riêng con mồi này thì ôm cả bầu trời rồi có mà treo mà sai nữa thì cũng vậy thôi đấy x3 trong buổi sáng nhá cành này hôm qua cũng vừa được một con này con hôm qua thì cho sập nguồn con mồi luôn này ok nha chào anh em